Và nhà mình thì được xây dựng với thiết kế là một trệt, một lửng và ba tầng lầu nha quý vị. Nhà mình thì có hướng chính là hướng ờ, đông phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch nha quý ờ, vị. Với một cái ờ, thiết kế rất đẹp và được gia chủ tặng full nội thất, nhà mình thì có 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh, có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau nha quý vị. Nhà mình thì với thiết kế rất là đẹp nha à, Với ngang là 7 và độ sâu là 8m nha quý vị Villa mini phố rất là đẹp và tuyệt vời và căn nhà chúng ta thì đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường à, Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và ngay sát bên với lại khu vực à, chợ Thạch Đà luôn nha quý vị. Nhà này thì xây mới và xây dựng với thiết kế một trệt một lửng và ba tầng lầu và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết cho gia đình mình nha quý vị. Với à, giá hiện tại của căn nhà này thì chỉ còn lại với giá là 6 tỷ 2 thôi Và còn thương lượng nha Căn nhà này thì trước chủ nhà đang kêu giá là 6 tỷ 8 mà chỉ còn lại với giá là 6 tỷ 2 thôi và còn thương lượng nha. Với một căn nhà với ờ, sổ hồng riêng và giấy tờ đầy đủ gia đình mình, mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày và hỗ trợ vay vốn ngân hàng nha quý vị. Và đây là con đường của nhà mình đây, con đường rộng lên đến khoảng 4 mét và ngay sát với lại đường thông, đường lớn đường chính cũng như là mặt tiền đường nha quý vị. Và nằm trong khu giải khu nhà lâu khu xây dựng rất là đẹp nha. Một ờ, villa thiết kế rất là tuyệt vời và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết cho căn nhà mình với à, ngang à, là 7 và độ sâu là 8 mét nha quý vị. Nhà mới mua chỉ việc à, sách ba vệ ở thôi. Đấy và được gia chủ thiết kế với đầy đủ tất cả công năng nha quý vị. Với khu vực sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp và có lên đến 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh, có phòng thờ giặt và sân thượng trước sau như quý vị. Đấy, với mặt tiền chính mặt ngoài của căn nhà chúng ta thì được gia chủ trang trí với những các cái cây xanh kèm theo là những các cái lan can như quý vị rất là đẹp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 ngang là à, 7 và sâu 8 mét và căn nhà này thì à, chủ nhà đang rất là cần tiền bán nha nên đã giảm giá cho đại gia đình mình rồi với giá chỉ còn lại với là 6 tỷ 2 thôi nha quý vị và còn thương lượng nha khu vực đây thì à, chúng ta sẽ à, thiết kế với khu vực để xe máy này đây và phòng khách đằng trước xe máy thì để ngay khu vực đây thì à, rất là rộng rồi Đấy và khu vực à, đứng trước kia thì à, chúng ta sẽ có cái à, phòng khách của căn nhà mình rồi nha quý vị Một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời Và đang được gia chủ cần tiền và hạ giá Giảm giá cực sốc cho gia đình mình nha quý vị Đấy, Với giá bán cực kỳ là yêu thương Chỉ với giá là 6 tỷ 2 thôi Thì quý vị khách hàng chúng ta đang xem và cảm thấy quan tâm đến căn nhà này Và đang có mức tài chính cũng như là đang có một cái nhu cầu Và một căn nhà xây mới thiết kế đẹp và sổ hồng riêng thì có thể là nhấc máy và liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em đi xem nha. Nhà này thì xây mới và xây dựng một trệt một lửng và ba tầng lầu nha quý vị. Vâng, với à, nhà mình thì ngay sát bên lại trường học cũng như là trường học Lâm Sơn và trường học uh, uh, Phan Chu Trinh đầy đủ hết nha quý vị. Và ngay sát bên thì chúng ta sẽ có siêu thị này, công viên, bệnh viện và đầy đủ hết nha. Khu vui chơi và mua sắm thì rất là thuận tiện cho căn nhà này. Đấy với ờ, một vị trí phải nói là quá đẹp Và được gia chủ là tặng những các cái ờ, bộ sofa Và có những cái ờ, bức tranh bức ảnh và giấy dán tường Đấy với thiết kế một bộ sofa đằng sau này khá là đẹp Khu vực không gian phòng khách của căn nhà mình thì rất là tuyệt vời nha quý vị Đấy và được gia chủ tặng những các cái rèm cửa này Đấy, và với căn nhà mình thì một con hẻm rộng lên đến 4 mét và một con hẻm xe hơi vào đến tận nhà luôn nha quý anh chị. Bên trên khu vực tầng lửng thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian khu vực à, bếp nấu nướng riêng và một không gian à, phòng bếp ăn riêng nha quý vị. Và đây thì chúng ta sẽ có cái không gian phòng vệ sinh ở ngay khu vực cầu thang luôn rồi. Một căn nhà với thiết kế khá là đẹp nha quý vị. Nhà mới và có sổ hồng riêng cũng là giấy tờ đầy đủ gia đình mình rồi. Để anh chị mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày luôn nha quý vị. Và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình nha. Di chuyển lên khu vực bên trên đây thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng bếp này cũng như là khu vực à, à, ăn uống riêng của căn nhà mình nha quý vị Khá là đẹp Một căn nhà villa thiết kế rất là tuyệt vời nha Ngang là 7 và sâu 8 mét Nhà mới và tặng full nội thất nha quý vị Giá của căn nhà này thì chỉ còn lại với giá là 6 tỷ 2 thôi Đấy thì anh chị khách hàng chúng ta xem cảm thấy quan tâm đến căn nhà này và muốn mua thì có thể là nhấc máy và liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị Với thiết kế rất là đẹp luôn, không gian rất là rộng và thoáng nha Những các cái thiết kế và trang trí Căn nhà này thì à, chủ rất là cần tiền rồi nên đã hạ giá lên đến khoảng 600 triệu đồng để à, bán nhanh, thu hồi vốn và à, quý khách hàng đang à, tìm kiếm và mua cho mình một căn nhà trong phân khúc khoảng trên dưới 6 tỷ đồng thì căn nhà này phải nói là quá tuyệt vời nha quý vị. Với tủ thì ờ, được gia chủ thiết kế với những cái chất liệu gỗ ăn cường và có tặng thêm tủ lạnh này, máy hút bụi và à, những các cái nội thất bên trong và bên trên đây thì ờ, sẽ được gia chủ tặng thêm gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế à, à, sofa 6 ghế nha quý vị. Đấy, và kết hợp với hệ thống đèn trùm đèn led này, đèn chiếu sáng rất là đẹp nha. Vâng thì uh, di chuyển đến khu vực bên trên thì uh, chúng ta sẽ tham quan đến cái uh, uh, phòng uh, ngủ đầu tiên căn nhà mình. Nhà mình thì có 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. <coughs> Rất là đẹp và thoáng nha quý vị 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh nha đây trên đây thì ờ, khách hàng chúng ta sẽ có phòng ngủ này Và có vệ sinh bên trong Và giá bán của căn nhà thì ờ, chỉ còn lại với giá là 6 tỷ 2 thôi Giá rẻ rồi Một căn nhà villa mini phố Rất là đẹp và mới Nhà thì được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết nha quý vị Từ những các cái um, giường, cái tủ và bàn trang điểm kệ đế tivi Và có tặng thêm điều hòa luôn nha lại với thiết kế rất là đẹp này Không gian phòng vệ sinh thì cũng rất là rộng và thoáng như quý vị Một mẫu nhà phải nói là quá đẹp và tuyệt vời Khu vực bên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ số 2 Đấy, Và được gia chủ cũng tặng giường, tủ và có phòng tắm rất là rộng nha Đấy, Với thiết kế không gian khá là đẹp này quý vị Đấy, Giường tủ rồi hệ thống bên trong rất là đẹp và tuyệt vời Sang trọng, nhà thì nhà xe mới và sổ mới luôn đã hoàn công xong rồi Đấy, khu vực đường trước thì chúng ta sẽ ban công và phòng à, tắm thì rất là rộng này. Có bồn tắm nằm luôn. Đấy, vòi tắm hoa sen và à, có bồn rửa mặt này. Đấy, thiết kế khá là đẹp tặng thêm điều hòa này. Mà giá bán thì chỉ có 6 tỷ 2 thôi nha quý vị. Đấy, và còn bớt thêm nha. Giảm ngay 600 triệu đồng rồi. Đấy, di chuyển lên khu vực bên trên đây thì chúng ta sẽ tham quan đến cái uh, phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 của căn nhà mình nha quý vị Đây một mẫu nhà khá là đẹp và sang trọng nha Đây trên đây thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ số 3 của căn nhà mình này quý vị Đấy với ờ, ờ, thiết kế rất là đẹp mà tuyệt vời Có full nội thất đủ hết rồi Anh chị khách hàng chúng ta mua thì chỉ việc là sách ba ly về ở thôi Đấy, căn nhà thì đã được gia chủ là tặng nội thất đầy đủ hết cho à, không gian căn nhà mình rồi nha quý vị Đấy, một mẫu nhà khá là đẹp mà tuyệt vời nha quý vị ơi Đây là phòng ngủ số 3 của căn nhà Và di chuyển ra khu vực đằng trước thì à, chúng ta sẽ tham quan phòng ngủ số 4 nha Đấy, với 4 à, phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh Phòng tắm sông hơi đầy đủ hết nha quý vị đây và di chuyển ra đây thì à, chúng ta sẽ có phòng à, vệ sinh này rất là đẹp luôn một mẫu nhà phải nói là quá tuyệt vời mà đang có mức phân khúc chỉ với 6 à, tỷ 2 thôi nha quý vị khá là đẹp sang trọng cho căn nhà này tặng nội thất giường tủ và bàn ghế đầy đủ hết nha quý anh chị Đấy, không gian thiết kế rất là đẹp nha Vâng thì uh, di chuyển lên khu vực bên trên chúng ta sẽ tham quan đến cái uh, phòng thờ và sân thượng trước sau nha quý vị Khu vực cầu thang thì uh, sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương Tại viện một có ông xe và lan can thì được làm bằng sắt rồi Bên trên đây thì chúng ta sẽ có cái uh, uh, phòng uh, thờ này cũng là sân thượng trước này Sân thượng thì uh, cũng đã được gia chủ làm những các cái uh, uh, chìa chắn này rồi Đấy hàn sắt và làm những các cái chìa chắn rất là đẹp nha quý vị